with bottles giờ đang ta có mưa trong lòng nhưng anh vẫn vui lắm anh cũng buồn anh cũng sầu nhưng thôi cô cười che giấu em với người sẽ hạnh phúc còn em nhau chắc gì em còn